Kính chào quý cô chú anh chị, Địa ốc Five Star xin giới thiệu tới quý cô chú anh chị một số khách sạn tại Đà Lạt, giá từ 30 tới 38 tỷ. Khách sạn Phan Đình Phùng, phường 1, diện tích 98m2, diện tích sử dụng 570m2, sổ riêng xây dựng, đường nhựa hai làn, kết cấu một hầm, một trệt, một lửng, ba lầu, gồm 16 phòng ngủ, 16 toilet, một sảnh lớn, phòng bếp, sân thượng, khách sạn full nội thất, hướng đông, từ khách sạn tới chợ Đà Lạt chỉ mất 3 phút, ngay trung tâm thành phố, đầy đủ tiện ích, khu dân cư sầm uất, thuận lợi kinh doanh, giá 30 tỷ. Khách sạn Mạc Tiền, Trinh Hoài Đức, phường 11, diện tích 370m2, tổng diện tích sàn là gần 1.400m2, số riêng xây dựng đã hoàn công, kết cấu hai hầm, một trệt, ba lầu, một áp, gồm 16 phòng kinh doanh, một phòng VIP, 6 căn hộ cao cấp, toilet riêng biệt, nội thất cao cấp, cà phê, nhà hàng, sân thượng check-in, thang máy hiện đại, sân vườn rộng rãi, chỗ đậu ô tô, khách sạn thoáng hai mặt, tất cả các phòng đều có cửa sổ. Đường nhựa ô tô né nhau, hướng nam, từ khách sạn tới Hồ Xuân Hương chỉ 4 km, xung quanh tập trung nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, các khu du lịch nổi tiếng, giá 34 tỷ. Hai khách sạn liên kế khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, phường 4, diện tích 120 m2, sổ riêng xây dựng, Kết cấu một trệt ba lầu một áp 20 phòng ngủ vệ sinh khép kín Phòng bếp Sảnh lễ tân Sân thượng rộng Gara để ô tô Cầu thang máy Phun nội thất Hướng Tây Bắc Đường nhựa ô tô Khách sạn cách chợ Đà Lạt 1 km Cách trục chính Hoàng Văn Thụ 20 m 2 phút ô tô tới trung tâm hành chính tỉnh Gần nhà thờ tránh tỏa Giá 30 tỷ cho hai căn Khách sạn mặt tiền Lý Tự Trọng, phường 1 diện tích 145m2, ngang 8,8m, sổ riêng xây dựng, kết cấu, một trệt 4 lầu, 20 phòng ngủ vệ sinh khép kín, sảnh đón khách, sân trước để xe, hướng đông bắc, đường nhựa ô tô né nhau, khách sạn cách chợ Đà Lạt 700m, khu trung tâm sầm uất, xung quanh nhiều khách sạn, tiện ích đầy đủ. Khách sạn đang kinh doanh với lượng khách ổn định, giá 38 tỷ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Mọi thông